tiếp tục hạ giá, bán lỗ, cần bán gấp tòa nhà kinh doanh căn hộ dịch vụ gồm 20 phòng, đường Trần Xuân Soạn, hẻm 793 khu Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, đường trước nhà rộng 10 m Giá chỉ còn 13 tỷ 500 triệu, diện tích ngang 4 m dài 28.5 mét, công nhận trên sổ 115 m vuông. Kết cấu xây dựng gồm một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng. Hiện đang cho thuê khoán là 40 triệu mỗi tháng hợp đồng dài hạn. Nếu tự khai thác thì thu nhập có thể tối ưu hơn lên đến 70 triệu một tháng. Vị trí nhà thuộc khu Kiều Đàm, cạnh nhiều chung cư lớn như Sunrise City View, Hoàng Anh Gia Lai, Florida, khu đô thị Him Lam, chỉ cách Lotte Mart khoảng 3 phút di chuyển. Gần các trường đại học lớn như Tôn Đức Thắng, Marketing, Nguyễn Tất Thành, Remit, di chuyển sang trung tâm quận 1 chỉ vài phút. Đường rộng thông thoáng, xe hơi vào tận nơi, pháp lý sổ hồng hoàng công đầy đủ. Tiện ích xung quanh không thiếu thứ gì. Giá bán, 13 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng cho khách thiện chí. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.